Dân sự của Chúa đã thất bại trong việc vâng giữ luật pháp của Chúa. Nhưng có phải vì thế mà Chúa rời bỏ và không đoái thương tới dân sự Ngài hay không? Sẽ có những lúc trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy mình ở trong một hoàn cảnh mà bản thân không mong muốn. Có thể chúng ta đã có một bước đi sai lầm, một quyết định tồi tệ hoặc chúng ta đang có một mối quan hệ không lành mạnh. Chúng ta phải chịu những đổ vỡ, tổn thương và đang trên một chặng đường dài xa cách Chúa và những người yêu thương chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều phải từng trải qua sự đổ vỡ đến từ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều phải trải qua sự xa cách với Đức Chúa Trời hoặc với những người thân yêu của mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta làm gì khi ở trong tình trạng đó. Trong nỗi đau và sự hoang mang bối rối, sẽ rất dễ để chúng ta có ý định bỏ cuộc với chính bản thân mình hoặc thậm chí nghĩ rằng Chúa đã từ bỏ chúng ta. Trong Kinh Thánh, dân tộc Israel cũng phải đối mặt với một hoàn cảnh tương tự. Họ cũng giống như Adam và Eva đã không vâng lời Đức Chúa Trời, họ đã vi phạm luật pháp mà Chúa đã ban cho, đã gạt bỏ những lời hứa và giao ước giữa Đức Chúa Trời với họ. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Có phải Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ dân Israel phải chăng tội lỗi của họ đã khiến Ngài không thể dùng họ được nữa? Đây là những câu hỏi mà chúng ta, thế hệ của hàng ngàn năm sau câu chuyện ấy, cũng phải tự hỏi chính mình. Những gì đã xảy ra tiếp theo với dân Israel ngày xưa cũng liên quan đến chính chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Trời không từ bỏ Israel. Đích thân Ngài đã ngự đến với họ trong tư cách là đấng Messiah của dân tộc họ Đức Chúa Trời đã đến trong hình ảnh của Chúa Giêsu, người Nazareth để làm trọn giao ước mà dân Israel đã không thể tuân giữ, để giải cứu Israel và cả thế gian. Quay lại với câu hỏi, có phải lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham thất bại là bởi vì dân Do Thái không vâng lời Ngài? Chúng ta có câu trả lời đó là Không, Đức Chúa Trời thành tín với lời hứa của Ngài, ngay cả khi nhân loại không trung tín giữ gìn luật pháp Ngài ban Đức Chúa Trời đã hứa sẽ giải cứu dân Ngài, tha thứ tội lỗi của họ và phục hồi thế giới Ngài dựng nên qua đấng cứu thế đã được hứa ban từ trước. Cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ không từ bỏ bạn, dù bạn đang ở đâu, đang cách xa Chúa đến giường nào. Dù bạn đã chọn bao nhiêu ngã rẽ sai lầm hoặc bao nhiêu lần bạn thất bại sau khi đã hứa hẹn thay đổi bản thân. Sau tất cả, Chúa vẫn thành tín, Ngài có năng quyền và Ngài sẽ giải cứu bạn. Hãy dành thời gian hôm nay để nhắc nhở bản thân rằng Chúa không bao giờ từ bỏ bạn. Hãy nghĩ về những thời điểm cụ thể mà Ngài đã bảo vệ bạn khỏi hậu quả của tội lỗi và khiến bạn mạnh mẽ để có thể bước đi theo Ngài. Hãy cầu xin Ngài che chở bạn bằng tình yêu thương và lòng nhân từ của Ngài, cũng như thêm sức cho bạn trong những yếu đuối của bản thân. Kinh Thánh có chép rằng, Tôi xin nói,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 và ném tất cả tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Ngài sẽ bày tỏ đức thành tính cho Gia Cốp và lòng nhân từ cho Abraham là điều Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ những ngày xưa. Bi chê đoạn 7 câu 19 đến câu 20 Ngài đã giúp đỡ Israel đầy tớ Ngài và nhớ lại sự thương xót của Ngài như đã phán với tổ phụ chúng ta, với Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Luca đoạn 1 câu 54 đến câu 55 Ngài tỏ lòng thương xót tổ phụ chúng ta và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài như lời Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng ta. Luca đoạn 1 câu 72 đến câu 73 Chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa kính yêu, chúng con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều vì ân điển của Ngài đã cứu chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi